thương hiệu bánh kem ngon nhất thế giới lúc đầu mình nghe câu thương hiệu bánh ngon nhất thế giới thì mình nghĩ là đây cũng chỉ là một phương thức quảng cáo của thương hiệu này thôi nhưng mà sau khi tìm hiểu thì mình được biết là uh, Papa đã được bình chọn là ờ, thương hiệu bánh su kem ngon nhất thế giới vào năm 2016 một danh hiệu rất là cao quý trong ngành ẩm thực vậy Pierre Papa có gì đặc biệt mà lại được công nhận là một thương hiệu ngon nhất thế giới hãy cùng mình khám phá nha Bánh ở phía Papa thì có 5 loại vỏ chính là vỏ kem truyền thống, vỏ cookie, vỏ kazekaze, uh, ờ, eclair và Paris bread. Nhưng mà hôm mình mua thì không có Paris bread nhưng mình chỉ mua được bốn loại còn lại thôi. Còn về nhân thì có hai loại nhân chính là vanilla và milo. Ngoài ra thì Pia Papa cũng mới ra mắt thêm một loại nhân nữa đó chính là nhân kem trân châu Okinawa. Nào bây giờ thì hãy cùng mình ăn một tí thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn thử <laughs> Đầu tiên thì mình sẽ ăn thử bánh su kem truyền thống trước Đây là nem vanilla Mỗi chiếc bánh thì sẽ được để riêng trong một tờ giấy Mình trông nó để cho các vị bánh nó không bị lẫn vào với nhau ấy Ở trên này thì sẽ được phủ một lớp đường bột mình giờ thì mình thấy là cái phần vỏ nó có vẻ khá là giòn so với những loại bánh su suke của những thương hiệu khác cũng rất là thơm mùi trứng mùi canh trứng ừ. cái phần vỏ rất là giòn không cái kem trứng thì béo béo ngậy ngậy không bị ngọt quá chỉ hơi ngọt ngọt một chút thôi mình là người không thích ăn ngọt lắm ấy là mình thấy là cái bánh này rất là vừa ấy ngon của con ấy kiểu cái phần cái phần đế này nó giòn giòn nhưng mà cái phần bột ở trong ấy nó vẫn hơi mềm mềm ấy chứ nó không bị cứng ấy ăn rất là ngon có một điểm ở Pia Baba mà mình rất thích đó chính là khi mà mình order thì mới bơm kem vào bánh ấy làm cái này thì kiểu bánh vẫn giữ được độ giòn ở bên ngoài mà bên trong thì phần kem vẫn lạnh lạnh ấy ngon cực cái kem vanilla này cảm giác nó hơi giống của cái tát ấy Rất hơi giống giống của thế Rồi. Ăn cái này vị ngọt rất là vừa phải Ngon lắm mọi người ạ Đó. Mình giòn giòn dã man luôn đấy Sắc sắc luôn Tiếp theo mình sẽ ăn đủ cái mini set này nha Cái mini set này thì mình mua là vị chân châu Okinawa nghĩa là phần vỏ của cái này nó cũng khá là giống như cái vỏ su kem truyền thống ấy nó chỉ khác là nó nhỏ hơn thôi cái này thì nó sẽ nhỏ như cái bánh su kem bình thường mà mình hay ăn cảm giác phần kem nó vẫn giống giống như cái phần kem vanilla ấy. chỉ khác là có thêm chân trâu thôi đó chân trâu rất nhiều Mm-hmm cái phần vỏ ấy thì nó vẫn y hệt như kiểu cái bánh su kem truyền thống nhưng mà phần nhân thì mình thấy là nó không ngậy bằng ấy với cả cái chân trâu đen ấy cái chân trâu nó bị không được dai ấy không thích tiếp theo mình sẽ thử bánh này cookie à, một lớp ở trên này chắc là bánh quy <laughs> hoặc là đường thử xem nó là cái gì hơi đắng đắng cái này thì là nhân milo mình thấy là bánh ở đây nhân rất là đẫm luôn ấy chỗ nào cũng ngập nhân luôn đó Ừ. Cái vỏ bánh nó giòn tan hơn ấy Rồi wow. cái kem mát lạnh Ăn tây cũng Cái Milo này Y hệt sữa Milo Nhưng mà cái kem Milo này thì nó sẽ hơi ngọt hơn so với cái vanilla một chút bạn nào mà thích ăn ngọt ấy thì sẽ thích cái này hơn em ơi thì với mọi người cái phần đế này ấy xuất sắc cực luôn ăn nó giòn dã man luôn ấy mình thấy là vì phần vỏ ấy thì hai loại bánh này nó vỏ cũng giống nhau thôi nó chỉ khác mỗi cái là kiểu biến tấu thêm cái này ấy những cái ở trên này này thì là kiểu cho nó khác đi ấy. chứ còn về cái phần bột thì nó vẫn y hệt nhau tiếp theo sẽ là bánh eclair đây bánh này thì bọc ở ngoài là một lớp sô cô la và chị nhân viên ấy có tư vấn cho mình là cái lớp sô cô la này ở ngoài nó đã ngọt rồi nên là chỉ nên chọn nhân vani thôi thì kiểu ăn nó sẽ vừa ấy còn đâu nếu mà chọn những cái nhân khác thì ăn nó sẽ bị hơi ngọt một chút cái lớp sô cô la này cứng nha các mọi người cái lớp sô cô la từng cứng hơi ngọt ngọt một chút không rồi nó quyện với cả bánh ấy ngon cực uhm. cây mani ở đây đúng còn đỉnh top lắm mọi người Thế giờ mình ăn với bánh su kem ngon như thế này Có biết tại sao thương hiệu Pia Papa lại có hình ông già râu trắng không? Bởi vì người sáng lập ra thương hiệu Pia Papa chính là một ông già râu trắng Pia Papa Pia Papa có tiền thân là một cửa hàng nhỏ bán bánh ở vùng Osaka của Nhật Bản và lúc đầu ấy đây chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi của một ông già dâu trắng nhưng mà cửa hàng này thì được rất là nhiều người biết đến bởi vì là bánh rất là ngon ấy mỗi lần mà bánh ra lò là kiểu thơm phức cả một con phố luôn bánh su kem chính là sản phẩm mà ông tâm đắc nhất thế nên là ông đã quyết định là phát triển nó và từ đó thương hiệu Pia Papa đã được ra đời vào năm 1999 cho đến nay sau hơn 20 năm phát triển thì Pia Papa đã có hơn 400 cửa hàng trên các nước Mỹ, Anh, Nhật, các nước châu Á và hiện tại thì đã có mặt ở Việt Nam. Đó. Và sau rất nhiều năm nhưng mà Pia Papa vẫn giữ được cái chất lượng ấy như là được mọi người rất là ưa chuộng. thực sự rất là đỉnh luôn ấy. no kiểu no nhưng mà vẫn muốn ăn ấy bởi vì ngon ấy mọi người ạ đây cuối cùng là bánh kaze kaze bánh này thì uh, được phủ một lớp ở ngoài là lớp hạnh nhân và nhân hôm nay mình mua là nhân milo ở trên cũng phủ một chút đường bột nữa đỡ nhân cực kỳ luôn mời mọi người wow. cái hạnh nhân nhá giòn xong rồi kiểu bùi bùi béo béo ấy xong rồi xong cái lớp vỏ ấy cái lớp vỏ ở trên này ăn nó cũng giòn giòn nữa kết hợp với cái phần nhân ấy đỉnh cực kỳ luôn đúng không Xong rồi nhiều kem quá cây nó xin nó chảy ra <laughs> ừ, ừ, không không?